presence is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng Hiếu đến với Du học chữa lành. Rất là cảm ơn Hiếu đã dành thời gian hôm nay để ngồi nói chuyện với Hằng. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là thú vị. À, trước khi bắt đầu thì không biết là Hiếu có thể giới thiệu đôi chút về bản thân và Hiếu đang làm gì được không? À, trước hết là rất cảm ơn Hằng đã cho mình cái cơ hội để chia sẻ với uh, mọi người ngày hôm nay thì uh, mình là Hiếu hiện tại thì uh, mình đang là co-founder và CGO của một cái edtech startup ở trong uh, thành phố Hồ Chí Minh uh, tên là Easy thì bọn mình là một cái nền tảng uh, cung cấp những cái giải pháp uh, chơi mà ừ. học ứng dụng uh, công nghệ trò chơi và các cái công nghệ khác để tạo ra một cái trải nghiệm học tập nó um, tối ưu hơn cho cả người học lẫn người chia sẻ kiến thức Uh, trước đây thì uh, mình có một cái quãng thời gian uh, cũng không ngắn uh, học ở châu Âu mình học đã từng học ở Phần Lan và Hà Lan ờ, sau đó thì mình về nước thì cũng có vài năm kinh nghiệm ờ, vừa đi làm vừa làm ờ, startup này kia <laughs> xong rồi trước khi trước khi khởi sự với cái một số cái doanh nghiệp của mình thì uh, chắc là trong quá trình trao đổi thì mình sẽ kể thêm câu chuyện cá nhân của mình còn hiện tại thì rất là vui uh, vì được có mặt trong chương trình Đúng ờ, cảm ơn Hiếu. Chắc là câu hỏi đầu tiên cho Hằng hỏi là cái cái cái đồ ăn sáng của Hiếu khi ở Việt Nam và khi ở Phần Lan, Hà Lan nó khác nhau như thế nào? <laughs> Đấy một câu hỏi rất là hay. Thì uh, ở Việt Nam thì uh, Hiếu hay ăn phở, xôi và bánh mì đấy là những cái món cơ bản nhất mà một kiểu bạn con trai ở Hà Nội <laughs> có thể ăn vào buổi sáng. Uh, còn khi sang bên kia thì thật sự là uh, gần như Hiếu không thời gian để ăn sáng. À. Uh, tại vì uh, đi học thì bắt đầu lúc 9 giờ mà kiểu 9 giờ ở ở châu Âu thì hàng cũng biết là mùa đông nó một cái thời gian kiểu nó cực kỳ muộn đấy à, kiểu nó cực kỳ sớm ấy tại vì là kiểu uh, nhiều khi ở Phần Lan mùa đông thì 9 giờ mặt trời nó còn chưa mọc hết là kiểu gần như là phải đi học lúc trời nó vẫn còn đang rất là tối và lạnh nên là kiểu nếu mà vào học được lúc 9 giờ thì mình phải dậy từ 7 rưỡi hoặc 8 giờ mà <laughs> lúc dậy đấy rất là khó nên là kiểu gần như là chẳng có thời gian để chuẩn bị đồ ăn sáng luôn đấy nhất là cái khoảng thời gian ở, ở Hà Lan là cái đợt đấy Hiếu ở bên đấy xong rồi kiểu không phải chỉ ăn sáng đâu mà tất cả những cái vấn đề liên quan đến ăn uống của Hiếu bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều um, tại vì kiểu ờ, lúc mình sang ấy mình cũng chả có cái bộ kỹ năng để mà chăm cho bản thân đấy ừ. kiểu ở Việt Nam thì ở Việt Nam thì kiểu đặc biệt là ở thành phố như kiểu ở Hà Nội thì kiểu nếu mà ở nhà không đồ ăn sẵn thì mình chỉ cần ra đường kiểu vài chục nghìn là mình ăn được một cái món gì đó ấy nhưng mà ở à, ở nước ngoài thì cái <laughs> việc đấy nó rất là một cái xa xỉ ăn ngoài một cái gì đấy rất xa xỉ và với những người kiểu người con thành phố như kiểu của mình không có kỹ năng để nấu ăn chăm sóc bản thân hoặc tự chuẩn bị đồ ăn sáng ấy thì gần như đấy là một cái thiệt thòi rất là lớn là mình skip ăn sáng rất là nhiều đấy um, còn không thì kiểu nếu mà hôm nào có thời gian mà đạp xe đi được sớm thì sẽ ra siêu thị mua mấy cái bánh con con nhỏ nhỏ đấy để ăn hoặc là mua quả chuối đấy lần đầu tiên là có thói quen là kiểu ăn sáng bằng hoa quả với cả sữa chua nó hơi giống người nước ngoài một xíu còn nó sẽ khác hẳn cái thói quen của mình ở ở Việt Nam Ồ, đúng là ở Việt Nam đúng là buổi sáng là ăn đồ nóng ấy còn bên này là chứ là phải ăn đồ lạnh rồi ăn đồ nguội đúng không mới đầu sang tôi cũng bị sốc kiểu đúng rồi. chứ rồi làm sao mình có thể tồn tại ở đây <laughs> trong khoảng mấy năm nữa mà đi học thì mệt xong lại còn không được ăn sáng <laughs> Thì cho tớ hỏi ờ, là đúng, đúng. ồ, thế ví dụ như trước khi mà cậu cậu sang phần trước, đúng không? Hay là sang bên Hà Lan trước? Ừm, sang phần trước. ồ thế trước khi mà sang phần thì, ờ, cậu tưởng tượng và hình dung về cái đất nước nước này nó như thế nào? Và khi sang đến nơi thì cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình ra sao? <laughs> Thật ra có một câu chuyện rất là vui là hồi cấp 3 mà lúc mà chia tay mọi người ở Việt Nam để đi du học ấy Ừm. thì, kiểu, tớ không biết một tí gì về cái đất nước Phần Lan luôn ấy. Kiểu, mình cũng xem phim ảnh với cả mình ấy các thứ nhiều nhưng mà phần lớn phim ảnh thì nó là về châu Âu hoặc là Anh, Mỹ này kia, đúng không? Còn Phần Lan là một nước mà, kiểu, ở Bắc Âu nó rất là xa xôi, ờ, tối tăm và lạnh lẽo, nên là, kiểu, gần như mình không biết gì. Nên là mình cứ đùa mọi người là, kiểu, "Sang đến nơi sang đến nơi tao sẽ báo lại là, kiểu, cái nước này nó có thật không ấy <laughs> thì rất may là ít nhất là lúc ờ, đặt chân xuống sân bay là thấy nó có thật à, kiểu ấn tượng đầu tiên thì nó rất là đẹp tức là kiểu ờ, nó là những cái cảnh quan mà mình chưa từng thấy bao giờ tức là kiểu khi mà mình đi trên đường ừ. ngồi trên xe buýt để nó chở mình về cái thành phố của mình ấy, thì kiểu hai bên đều là những cái rừng uh, kiểu là những cái cây như kiểu cây thông ấy ở Việt Nam thì không không có nhiều rừng thông lắm xong rồi um, hiểu nói chung là thiên nhiên nó rất là rộng mở và màu xanh nó rất là nhiều nó không giống với cái cảnh tượng thành phố mà mình hay quen uh, nơi mình sinh ra và và sống suốt suốt uh, gần 20 năm trước đấy thì kiểu rất là ấn tượng về câu chuyện thiên nhiên về không gian cảnh quan mọi thứ nó rất là rộng mở và nó rất là tươi đẹp ừ. Rồi cảm ơn Hiếu đã chia sẻ. hàng chưa đi Phần Lan bao giờ cũng đang dự định là sang năm sang năm sẽ sang Phần Lan chơi để thăm mọi người một chút. Thì đúng là Phần Lan là nổi tiếng là là siêu siêu lạnh. Hãy không biết là cái gọi là cái mùa thu và mùa đông đầu tiên của mình trải nghiệm ở trên trời châu Âu thì nó có những cái khó khăn gì hay là nó có những cái cảm xúc gì mà mình mãi mãi sẽ không thể quên không? <laughs> Ừ. Thật ra thì mùa đông đầu tiên phải nói thật là đúng thật là nó rất là kinh khủng uh, có những cái ngày mà hiếu nhớ là lạnh nhất thì nó phải rơi xuống tầm âm gần 40 độ C mà đấy là mình chỉ ở một cái phần ở khá là phía nam của Phần Lan rồi còn nếu đi lên càng phía bắc thì nó càng gần cực bắc thứ hai là kiểu thật ra cái độ lạnh ấy, thì mình có thể adjust dần để để quen được tức là mình sẽ mua quần áo ấm và mình sẽ mua những thứ quần áo mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ là mình cần ví dụ như là áo hít tech để giữ nhiệt ở trong thì kiểu bình thường là hiếu đi học vào mùa đông là hiếu sẽ phải uh, sẽ phải đi xe đạp thì mình sẽ phải mặc uh, một cái lớp áo giữ nhiệt ở trong hoặc thậm chí hai lớp áo giữ nhiệt ở trong sau rồi mới đến áo bình thường xong rồi mới đến áo len xong mới đến một cái áo parka rất là to ở ngoài đấy và ngoài ra thì khi mà mình đi trên đường ờ, thì mình cũng phải cover hết cái phần da nào mà nó bị lộ ra ngoài nếu mà không thì kiểu mình ví dụ mình đạp xe mà mình không đeo găng tay chẳng thì cái tay đến nơi nó sẽ buốt đấy nó sẽ buốt theo kiểu là kiểu nó không cử động được ấy xong rồi mình phải hơn vào cái chỗ nào nó ấm ấm hoặc là kiểu uh, rửa nước ấm này kia thì may ra nó mới bắt đầu trở lại bình thường tí tức là cái lạnh nó nó kinh khủng hơn cái mà mà mọi người tưởng tượng ra rất nhiều bản thân mình cũng không tưởng tượng được mình xem phim mình chỉ nghĩ là kiểu tuyết thì nó vui vui xong rồi nó nó lạnh hơn bình thường ở tí bình thường một tí thì thật ra sau này mình cũng đi kiểu uh, Hàn Quốc rồi Hàn Quốc thì cũng có tuyết và nó cũng lạnh thật nhưng mà nó không so sánh được so với cái lạnh ở Bắc Âu <laughs> nó rất là kinh khủng thứ hai là thật ra mùa đông thì nó rất là tối nó tối tại vì là Phần Lan là một nước nó rất là gần cực Bắc nên là kiểu mùa hè thì nó sẽ kéo dài tức là có những hôm 11 giờ tối uh, mặt trời nó còn chưa lặn và 4 giờ sáng mặt trời nó đã mọc lại rồi đấy nhưng mà đổi ngược lại thì kiểu đến mùa ừ. đông ấy <laughs> thì đến 11 giờ sáng thì kiểu mặt trời nó bắt đầu hưởng hưởng lên tí ấy, thậm chí là không còn nắng nó chỉ có đủ ánh sáng để mà mình nhìn thấy đường thôi đấy sau đến tầm 4 giờ chiều là mặt trời đó nó bắt đầu lặn và đến tầm 5 giờ kém 15 là kiểu nó tối sầm lại rồi nên là kiểu cái tốc độ cuộc sống nó với một người quen với cuộc ừ. sống đô thị ở Hà Nội như tớ ấy, thì kiểu nó là cái thời tiết đấy nó làm cho mọi thứ nó chậm lại hơn rất là nhiều và cái sự chậm đấy không phải lúc nào mình thoải mái được tức là kiểu ví dụ là các trung tâm thương mại ngày thường 6 giờ đã đóng cửa đúng không trong khi mình ở Hà Nội nhiều khi 9 giờ mình mới ra đường để bắt đầu đi chơi thì kiểu 9 giờ ở đây là kiểu gần như chẳng có gì để chơi rồi ấy. chắc ở Đức cũng thế ở <laughs> Đức rồi đấy Ông cuối tuần thì kiểu cũng gần như là trung tâm ừ. thương mại cũng đóng nhiều Đấy, trừ những cái trung tâm lớn ở các thành, thành, phố lớn thì kiểu mọi người chỉ muốn ở trong nhà nhiều nhất có thể thôi và cũng không hay out không gặp nhau nhiều tại vì thời tiết nó quá lạnh và mật độ dân số cũng không cao nên là thật sự nó rất là buồn à, bản thân một người hướng ngoại mà sang đấy ấy, mình thì là người hướng ngoại <laughs> người hướng ngoại sang đấy thì kiểu sẽ khá là bị sốc và kiểu sẽ không biết là phải làm gì ấy kiểu chả tìm ra gì để làm và cũng khó tìm được những cái điều kiện để mà connect kết nối mọi người tại vì cái và và chủ yếu đương nhiên là văn hóa nó một phần nhưng mà cái khí hậu nó cũng đóng một cái vai trò lớn trong toàn bộ những cái khía cạnh về cuộc sống của mình cái hồi bấy giờ đó nên là kiểu lạnh thì thực sự lạnh nếu mà ai nói là không lạnh thì kiểu họ đang nói dối <laughs> nếu ai du học vườn lan mà nói là không lạnh thì thực sự nói dối kiểu cái cái lạnh đấy nó kinh khủng xong rồi sẽ có những cái như kiểu là uh, kiểu mình phải quen với tuyết nhưng mà tuyết thì mọi người hay nghĩ là nó rất là đẹp đúng không nó rất là đẹp nó rất là lãng mạn thì thì đấy là những ngày tuyết đầu mùa tức là kiểu ví dụ tuyết tháng tuyết tháng 10 tháng 11 đấy thì nó sẽ đẹp và nó kiểu tan tan ra xong mọi người để chơi bóng tuyết này kia nhưng mà ví dụ đến tầm tháng 11 thì sẽ có những cái ngày mà kiểu nó nó chớ, nó chỉ chớm chớm âm vài độ thôi ấy. và kiểu tuyết nó sẽ ở một cái dạng uh, tiếng Anh nó gọi là slush nó rất là khó chịu tức là kiểu kiểu nó cứ nó cứ nửa tan nửa không tan đấy xong rồi mình phải đi mình phải đi đi bốt trong nước đúng không thì kiểu nó đi rất là khó chịu ừ. xong rồi đến những ngày mà nó lạnh hơn xíu thì cái phần slush đấy nó lại bắt đầu lạnh thêm mà nó nó thành đá thế là thành đá thì kiểu đi kiểu siêu trơn đấy kiểu đi <laughs> đi bộ về hè thì kiểu hoàn toàn có thể bị ngã bất cứ lúc nào đi xe đạp thì không dám đi trừ khi là bạn có mấy cái xe kiểu lốp gai các thứ này kia ôi rồi nói chung là hằng cũng biết mọi thứ đó rất là ừ. Ờ, không như mình tưởng tượng <laughs> ồ thế buồn như thế xong rồi buổi tối thì kết thúc sớm xong rồi không có ai để mà chơi cùng rồi mọi người thì cũng không có làm gì không có hoạt động để kết nối thế thì làm sao mà hiếu có thể gọi là sống sót qua được một cái mùa đông ở phần lan như thế thật ra thì cũng rất là thời gian đầu thì sẽ rất là khó khăn à, đương nhiên rồi nhưng mà mình cũng mình cũng nhận ra là cái cái thời gian mà mình mình dành được cho bản thân nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều thì ừ. uh, mình có thời gian để đọc sách nhiều hơn và mình phát triển bản thân thì cái khoảng hiếu vẫn thấy là cái quãng thời gian mà hiếu ở nước ngoài ấy, là mình đọc được nhiều cuốn sách nhất và mình phát triển những cái tư duy về bản thân nó rất là đúng đắn tại vì ngoài thời gian đọc và tiêu thụ kiến thức mình cũng có những cái khoảng thời gian để mà suy nghĩ một cách uh, phản biện về nó và gắn liền nó với những cái định hướng sau này của mình thì hiếu cảm thấy là kiểu một trong lý do chính mà hiếu có có cái năng lực để mà định nghĩa rõ là kiểu về về mặt sự nghiệp ấy sau này mình muốn làm gì mình muốn trở thành ai mình muốn bổ sung những kỹ năng như nào là là nhờ cái khoảng thời gian mà mình mình, mình chống ra ở Lan rất là nhiều đúng là đúng đúng nghĩa là kiểu may mắn mà không có nhiều thứ để làm social bên ngoài mà đồng thời ừ. cũng kiểu không có nhiều hoạt động tiêu cực để xa <laughs> đà vào ấy nên là kiểu mình may mà mình xa <laughs> đà vào những hoạt động tích cực hoặc có thể là bản thân mình may mắn nhưng mà kiểu bản thân một người hướng ngoại trong một môi trường đấy ấy, thì lại tìm được cái cái niềm yêu thích uh, của những người hướng nội là dành thời gian cho bản thân ừ. đọc sách uh, tìm hiểu chỉ về chính mình xong rồi cũng viết này nọ viết nhiều hơn uh, và đồng thời là cũng cũng cũng appreciate được hơn cái những cái những thứ mà mình nghĩ là lúc nào nó cũng ở đó như thời mình ở Hà Nội đúng không thì kiểu những người bạn mà tuần nào cũng gặp những hoạt động mà kiểu ngày nào thì cũng được đi uh, hoặc là cà phê xem gió nó dễ nhưng mà bây giờ sang đấy mình thấy nó trở thành những thứ xa xỉ nên mình rất là trân trọng thì mình đôi lúc là mình cũng connect với mọi người lại mình bảo là cuộc sống ta đang như này thấy nó thiếu những cái này và thời gian của chúng ta nó hóa ra nó thực sự có ý nghĩa thì kiểu mình lại cũng phát triển được những mối quan hệ ờ, có thể nó chỉ từ xa thôi nhưng mà mình connect lại với những cái mối quan hệ cũ và mình nhìn nó dưới một góc độ nó trân trọng hơn ờ, bao gồm cả quan hệ gia đình thì kiểu ờ, thật ra cũng may mắn là thế xong rồi kiểu ngoài việc đọc sách phát triển bản thân thì mình cũng sẽ um, có thời gian để um, học những cái như kiểu là nấu ăn chẳng hạn đúng không thì cũng, cũng may cũng có một cái may là đợt đấy là hiếu sang là ở cùng với người yêu <laughs> nên là nó cũng đỡ à. hơn nó cũng đỡ hơn là kiểu ít nhất là mình có một người để đồng hành và trò chuyện cùng mình ấy ờ, nếu không thật sự là nếu ở một mình thì có khi còn còn còn, còn buồn hơn nữa xong rồi uh, mình sẽ học những cái như kiểu là nấu ăn này mình tham gia nhiều hơn vào những công việc chăm sóc cái cái cái nơi ở nhỏ nhỏ của mình tạo gọi là cái tổ ấm mà trước trước giờ mình chưa ừ. bao giờ ừ. có chưa bao giờ có cơ hội làm việc đấy đúng không ở nhà thì uh, cơm ăn áo mặc thường là bố mẹ lo ở cái tuổi đấy um, xong rồi kiểu những cái cơ bản như kiểu là mình mua một cái đồ nội thất mình đặt ở đâu thế thì kiểu trước giờ mình chả bao giờ phải nghĩ đến việc đấy nhưng mà bây giờ mình bắt đầu có tư duy của một người sống tự lập mình bắt đầu hiểu thêm về việc à xây dựng một cuộc sống nó có cái nào khó khăn và nó có cái nào thú vị và mình thật sự là có thời gian để trau chuốt những cái kỹ năng đấy thì sau này mình thấy là nó cũng cũng tốt cho bản thân mình đấy xong rồi ngoài ra thì mình có thể phát triển thêm những cái như kiểu là thể thao thì mình cũng bắt đầu đi sang này mình bắt đầu đi gym đấy xong rồi ờ, tiếp tục tìm những cái hội nhóm để mà chơi môn thể thao mình thích uh, uh, khi nào khi nào thật sự là chán quá ấy, thì có thể là lên trường lên thư viện <laughs> để học đấy thì kiểu học cũng là một cách để giết thời gian đúng không ờ, và thư viện bên này thì kiểu thường là open muộn hoặc là đôi lúc thì open qua đêm đấy thì ừ. có phòng máy các thứ đấy thì kiểu cũng cũng khá là vui tại vì uh, vui vui theo kiểu là vui theo một cách khác mà mình chưa nghĩ từ trước đến giờ đấy là vui nhưng mà bây giờ mình tìm thấy niềm vui trong những cái việc nhỏ nhỏ đấy Ờ, nhưng nhưng mà đúng thật là không phải ai cũng thế tức là ít nhất là ừ. bản thân hiếu nghĩ là hiếu là một người suy nghĩ khá là tích cực và luôn có thể hướng về bản thân để, để, để lấp đầy những cái chỗ trống kiểu như thế nhưng mà đúng là nhiều bạn sang bên này thì thì gặp rất là khó, gặp, gặp rất là nhiều khó khăn Đấy, khó khăn cả về tinh thần khó khăn cả về việc kiểu xây dựng một cuộc sống tự lập nó như nào và kiểu nếu mà không có một cái sự giúp đỡ nào hoặc là không có một cái sự tự sốc lại về mặt tinh thần ấy thì hoàn toàn có thể ừ. là cái cuộc sống của bạn rất dễ để để đổ vỡ ở một cái <laughs> nơi như này tại vì đúng thật là kiểu bản thân người bản địa ấy, người ta quen với khí hậu và cuộc sống và văn hóa rồi mà Phần Lan còn là một trong những nơi mà cái tỷ lệ tự tử nó nó cao nhất trên thế giới uh, theo hiếu được biết à thế à, ừ. à. đó thì kiểu và hình như các nước Bắc Âu đều cao đấy các nước Bắc Âu đều ừ. cao ừ. thì kiểu một người nước ngoài sang đây đúng không nó còn khó hơn thế nữa um, hiếu cũng nhận thấy là kiểu cái cái local integration cái cái sự uh, gọi là mình thâm nhập được vào thế giới của những người bản địa ở những cái nước bắc âu như này nó, nó, nó cũng khá là khó tại vì họ có ngôn ngữ riêng và bản thân cái văn hóa của họ nó cũng khá là nóng họ cũng không cởi mở với những thứ mới hoặc là với những cái mối kết giao với những người đến từ nơi khác thế thì ờ, đấy cũng là một phần khó khăn nữa cho các bạn du học sinh Ờ, mà bản thân hiếu cũng cũng phải trải qua tại vì mặc dù là mình dùng tiếng anh rất là tốt nhưng mà kiểu nhiều khi ừ. là người ta vẫn quay về cái tiếng bản điệu người ta đúng không và lúc đấy ừ. là cánh cửa nó, cánh cửa mặt giao tiếp nó nó đóng lại và mình hiểu là mình cũng không thể đi quá sâu được đấy. thì kiểu uh, đấy là những cái khó khăn mà hiếu nghĩ là kiểu những cái bạn trẻ như mình đợt đấy kiểu ví dụ mới có 18 19 tuổi đúng không gần như là ừ. hoàn toàn là không ai nói trước cho mình là sẽ phải trải qua những việc đấy và cũng chả ai nói trước là nếu mà gặp việc đấy thì phải làm thế nào để vượt qua nên là ừ. uh, mình nghĩ là mình trong một hoàn cảnh nó đủ may mắn thôi còn nhiều người là sẽ nghĩ lại về cái thời gian đấy và thấy là thật sự nó rất là khó khăn và nhiều thứ tiêu cực ừ. Ừ. ừ nghe nghe đúng là rất là khó tại vì ở bên ở bên châu mà đặc biệt là cái nước Bắc Âu ấy ngay trước cả Đức cái mùa đông nó gọi là kiểu depressed season đấy là một cái mùa trầm cảm ừ. luôn đấy tại vì là <laughs> thứ nhất là không có ánh nắng mặt trời không có vitamin D xong kiểu người ừ. nặng uể oải ở bên Đức thì tôi thấy có những ngày mà 2 giờ chiều là nó đã tối như kiểu trạng vạng tầm 7 tám 6 7 giờ tối ở Việt Nam rồi á và đúng, đúng. mình đi làm lúc 9 giờ xong rồi 2 giờ chiều <laughs> nhìn ra cửa sổ là đã thấy một màu tối đen rồi kiểu cảm giác ngày nó rất là ngắn và xong về đến nhà đi làm xong về nhà nấu nướng các thứ là xong là cũng hết ngày không ừ. làm cái việc gì cả ừ thấy đúng là rất khó khăn nhưng mà đúng là nếu nói là rất là may vì có có người yêu đi cùng ấy vì tôi cũng thấy là có những bạn thì hoặc là đi cùng người yêu hoặc là đi cùng bạn thân ấy thì nó thì nó sẽ đỡ đi phần nào của, ít nhất là còn có nhau trong những cái <laughs> trong những cái khoảnh khắc mà hiu <laughs> quạnh ở Phần Lan như thế. thực ra thì cái điều đó nó rất là quan trọng tại vì kiểu uh, nói như nào nhỉ tức là ít nhất là mình còn một cái điểm tựa gì đấy mình mình dựa vào được đấy ừ. thứ hai là kiểu bản thân một cái sự hiện diện của một người quan trọng với mình nó vẫn ừ. luôn cho mình một cái mỏ neo về mặt cảm xúc để mà mình uh, khám phá những thứ mới hoặc là mình không bị đi quá xa bờ đúng đúng nghĩa của nó mỏ neo ấy còn nếu cảm thấy là cái đợt cái đợt mà đi Hà Lan ấy là hiếu đi một mình cái đợt sang Hà Lan mặc dù nó chỉ 6 tháng sau đấy thôi nhưng mà Hiếu đi một mình thì kiểu cái đợt Hà Lan ấy về mặt cảm xúc mọi thứ nó khác so với Hiếu uh, nó tệ hơn rất nhiều uh, cái đợt đấy là kiểu Hà Lan thì khí hậu nó lại không không không lạnh đến mức như là là Phần Lan nhưng mà nó nhiều mưa với cả nó cũng kiểu uh, đồ ăn các thứ cũng dở khá là dở nói chung là <laughs> gần như mọi thứ xem xem nhưng mà kiểu đợt đấy đi một mình nên là kiểu mọi thứ nó tệ hơn hẳn đấy kiểu mình bắt đầu cảm thấy là hoàn toàn mình mất đi khả năng chăm sóc và kiểm soát bản thân ở một cái giai đoạn như thế mặc dù đến trường thì vẫn học đúng không nhưng mà có những ngày là kiểu ừ. uh, coi như là không muốn đi học nữa luôn và thật sự là bỏ luôn đấy uh, tại ừ. vì mình không may ở cái chỗ là kiểu cái đợt đi Hà Lan đấy mình mình chọn nhà hơi muộn hơi trễ nên là kiểu lúc mà mình chọn đấy thì chỉ còn những cái nhà ký túc mà nó rất là xa trường đấy nó rất là xa trường đợt đấy là cách trường tận 7 cây đấy xong rồi uh, kiểu đến nơi mới biết là kiểu nhà nó kiểu rất là bé nó chỉ là một cái phòng nhỏ nhỏ nhỏ xong rồi bếp thì bếp chung đấy thì kiểu nói chung là điều kiện sống nó rất là khó khăn xong rồi đợt đấy lại còn uh, take on một cái full time job remote làm với công ty ở Việt Nam tại vì nghĩ là kiểu mình vừa học vừa làm luôn ấy thì vừa có thu nhập vừa có ừ. kinh nghiệm trong lúc học đấy xong rồi nhưng mà tất cả những cái đấy nó nó cộng dồn lại tại vì kiểu, kiểu dậy để dậy phải dậy sớm để làm remote đấy, cho nó khớp múi giờ Việt Nam uh, nhưng mà bản thân người mình thì rất là mệt kiểu hàng ngày phải đạp xe kiểu nửa tiếng đến trường dưới cái thời tiết nó rất là lạnh và mưa xong rồi kiểu cuộc sống thì kiểu không biết chăm sóc bản thân tức là chả biết ăn gì không biết nấu uh, sau rồi cũng không đến tối thì không ai trò chuyện cùng chẳng hạn và cũng không có quá nhiều bạn bè không kết nối được nên là kiểu đợt đấy là hiếu dành rất nhiều thời gian đợt đấy là nguyên cả 6 tháng đấy thôi mà sút tận 10 cân sút tận 10 cân wow. vì không ăn uống được thói quen tệ xong rồi bắt đầu phát sinh những cái vấn đề sức khỏe cả về uh, nhiều thứ khác nhau tức là kiểu bản thân cơ thể mình cảm thấy mệt đi thôi và đương nhiên nó thể hiện qua việc là cân nặng nó giảm xong rồi kiểu sẽ vì không có thời gian nên là lấp đầy khóa lấp thời gian bằng cách đọc đợt đấy đọc nhiều manga nhưng mà lại đọc <laughs> manga mà kiểu manga tiêu cực ấy tức là manga về ừ. những cái ừ. bạn mà đang trong trạng thái trầm cảm hoặc là những cái bạn mà trong trạng thái là kiểu uh, vô định hướng với cuộc sống này kia đấy thì uh, nói chung là cũng may mà có một vài người bạn ở nhà họ vẫn liên tục support theo kiểu online uh, xong rồi ờ, đợt đấy là cũng uh, cũng khá là là là, là chắc trở về mặt uh, cảm xúc và đời sống tinh thần đấy thì và nó ảnh hưởng ngay đến cả cái cái sức khỏe vật lý của mình luôn đấy và đợt đấy cuối cùng là yếu phải chọn cách là kiểu uh, kiểu kiểu kiểu gỡ bớt đi một số thứ ấy. ví dụ như là uh, phải ngừng làm cái công việc đấy không thể làm nổi có cố rồi cũng không thể làm nổi uh, xong rồi cũng uh, cân đối lại việc đến trường tức là có những cái môn mà kiểu nó có bài học online sẵn rồi ấy thì thôi mình stay ở nhà xong rồi mình dành những cái thời gian đấy để mình kiểu mình plan xem là tuần này mình sẽ ăn gì mình mua trước đồ ăn và mình học cách nấu một vài thứ cơ bản đó là kiểu để mình tự tự vực dậy cái tinh thần của mình ấy đấy đồng thời là kiểu cũng không cần phải quá khắt khe với bản thân kiểu nhiều khi mình thấy là các bạn du học sinh là hay bị có thói quen là khắt khe với bản thân nhất là về mặt tài chính tại vì ai cũng hiểu đúng không câu chuyện này nó rất là quan trọng nhưng mà nhiều khi khắt khe quá ấy, nó tạo cho mình một cái áp lực rất là lớn ờ, đặc biệt là kiểu ví dụ ở thành phố như mình thì kiểu thường là không phải lo nghĩ vấn đề đấy từ trước ấy tại vì bố mẹ lo cho cũng đủ nên là kiểu uh, khi mà mình quá gò bó bản thân ấy, thì và mình tự đặt lên mình một cái gánh nặng vô hình quá lớn thì nó lại ảnh hưởng đến tất cả những cái khác cái chất lượng cuộc sống của mình nên là kiểu mình cũng phải học cách nó thả lỏng ra một chút cả về mặt tâm lý cả về mặt mình gò bó ví dụ là mình thích một cái cái quần cái áo gì hoặc là một cái thứ gì đấy mà mình mình muốn ở đây mà ở nhà không có thì mình hoàn toàn có thể dành ra một cái khoản uh, budget nhất định để mua nó hoặc là đôi khi mình ờ, không kịp nấu hoặc là mình có một cái nhà hàng mình rất là muốn đi đấy hoặc là có món mình thích ví dụ như kiểu pizza gì đấy chẳng hạn thì mình có thể ăn đúng không tức là kiểu và bản thân cái việc đấy nó đi đi ngược lại rất là nhiều lý thuyết về <laughs> quản trị tài chính cá nhân mình đọc hồi đấy <laughs> hồi hồi đấy mình đọc rất là nhiều về cái mạng đấy nhưng mà đồng thời nó nó free bản thân mình khỏi những cái stress rất là nhiều miễn là mình làm nó theo một cái chừng mực đúng không tức là ví dụ là budget ừ. ví dụ là hàng tháng mình có 100 để tiêu thì mình dành ví dụ 10% cho những cái đấy nó gọi là cái cái wants là cái mình muốn chứ không phải cái mình cần nhưng mà bản thân ừ. việc là có cái cái cái tư duy như thế ừ, và mình giảm bớt cái sự khắt khe đối với bản thân đấy thì mình lại tìm lại được cái cái cái cái sự yêu bản thân hoặc là những cái mà mình cảm thấy là mình đã đã chiều chuộng bản thân theo một cách nó nó tích cực ừ. và nó đủ chứ không phải lúc nào mình cũng hà khắc và khó khăn đối với bản thân mình tại vì kiểu có một cái câu ngạn ngữ nước ngoài nó nó đại ý nó là kiểu mình là cái quan tòa lớn nhất của chính mình ấy kiểu đấy mình hay có ừ. thói quen đấy nên là uh, khi mà mình bỏ mình mình bỏ bớt phần nào cái thói quen đi trong một cái hoàn cảnh như thế thì đôi khi nó lại giúp mình trở nên tốt hơn một chút đấy thì đúng là cái nguyên cái hành trình đấy nó kiểu uh, nó vừa phải là may mắn nó vừa phải là cái nghị lực để mình giúp bản thân mình nữa và nói là kiểu uh, mình không tức là mọi người hay nói theo kiểu là kiểu kiểu kiểu mình phải tự vượt qua ấy hoặc là nghiễm nhiên là phải vượt qua hoặc là mình phải mạnh mẽ lên thì cái sự mạnh mẽ <laughs> nó rất là khó hiểu bản thân trong những hoàn cảnh khác nhau ấy mình sẽ có thể có thể cùng một một một sự việc thôi nhưng mà trong những hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn con người có thể react có thể phản ứng có thể phản hồi theo những cách nó hoàn toàn khác nhau đúng không thì cái đó là cái mà mình mình khó để kiểm soát đấy uh, thì thì ít nhất là nó phải dựa vào may mắn mà nó sẽ dựa vào một chút cái nghị lực của mình đồng thời là mình có những người xung quanh và mình có cái tư duy ờ, không quá khắt khe với bản thân thì gần như là mới vượt qua được đấy thì giống ừ. như vậy Ừ. Tôi thấy Hiếu đề cập một cái vấn đề mà rất là quan trọng đấy là cái chuyện mà gánh nặng hay là áp lực về mặt tài chính ấy. Ừ. không phải là mình không có tiền để tiêu mà nhiều khi ví dụ như tôi không biết là các bạn con trai như thế nào nhưng mà con gái bọn tớ là hay còn hay còn có cái kiểu là mình phải cố gắng tiết kiệm chi tiêu tại vì ở nhà là tiền của bố mẹ cũng khó kiếm ừ. ra mà có những gia đình là còn vay tiền rồi là bán đồ đạc rồi thậm chí là bán trâu bò ruộng vườn để mà cho <laughs> con đi du học ấy thì những cái bạn mà không phải là quá dư giả về mặt tài chính mà phải làm như thế thì tự nhiên ở bên này mình vừa cái chuyện là áp lực về mặt thời tiết thời thời gian nó làm cho cái sức khỏe của mình không tốt cả vật lý lẫn tinh thần xong rồi là còn cả áp lực tài chính là bố mẹ lúc nào cũng ở Việt ở Việt Nam rất hay có cái câu thôi cố lên con lúc nào cũng có cái câu thôi cố lên con ấy cái câu đấy cực kỳ cực kỳ áp lực mà không biết là làm thế nào để có thể <laughs> giải quyết được cái vấn đề là thôi cố lên con mà ở bên này thì mình cũng cố đấy nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng có thể <laughs> cố được đến cái ngưỡng như thế luôn đấy ừ. thì rồi. ừ đúng đúng là mình thấy kiểu cái đấy rất là khó và vô hình chung là những cái từ ở Việt Nam mặc dù là ở khoảng cách địa lý xa đúng biết là hiểu là bố mẹ muốn có ý tốt nhưng mà nhiều khi những cái câu từ nó làm cho bọn mình ở bên này thấy rất là khó để mà cùng một lúc phải làm rất là nhiều thứ vừa phải có ừ. trách nhiệm làm con rồi báo hiếu rồi lại vừa phải đối diện với cả một cái nền văn hóa mà nó rất khác với mình xong rồi chưa kể là cái chuyện như hiếu nói là mình bị có những cái rào cản này mặt ngôn ngữ này là ừ. tiếng mình nói được tiếng anh thôi chứ tiếng địa phương là mình không nói được ừ. mặc thậm chí là mình có nói được đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào mình tự tin đến cái mức mà để giao tiếp để mà gọi là giao lưu gặp gỡ và còn có một cái nữa là về cái mặt sốc về mặt văn hóa thời tiết các thứ mọi người cũng không quá là cởi mở lúc nào trông mặt mọi người cũng rất lạnh lùng và không cười cái là <laughs> mình rất là sợ để mà kiểu ừ. approach người ta luôn á ừ. đó thì ví dụ như tổng thời gian của Hiếu ở Phần Lan với Hà Lan là bao nhiêu năm nhỉ? Ba năm. Ờ à, ba năm. Sau sau ba năm thì là quyết định về Việt Nam luôn à hay ừ, là 3 năm về luôn. Ồ, ờ, thế cái điều gì mà khiến Hiếu quyết định từ bỏ châu Âu để quay về Việt Nam? Thật ra thì uh, nó có hai hai cái khía cạnh uh, khía cạnh uh, intrinsic và khía cạnh extrinsic đúng không? Khía cạnh intrinsic thì từ góc độ là kiểu từ ngày xưa thì Hiếu đã nghĩ là đi du học để mình về Việt Nam mình làm việc. Uh, mình ừ. muốn là cũng có một cái mong ước đẹp là mình uh, cống hiến cho cho quê hương của mình Ờ, hiếu thì thật ra là rất là yêu quê hương thích thích ở hà nội thật sự là chắc là ai người hà nội mà nghe podcast này hoặc là xem cái show này thì cũng đều có có cái cảm giác như thế tức là kiểu rất là khó để sống ở một nơi khác ngoài Hà Nội kiểu Hà Nội nó có một cái với những người Hà Nội thì Hà Nội nó có cái gì đấy nó trong tâm khảm nên là kiểu uh, cũng muốn ở gần uh, quê hương uh, xây dựng quê hương và cũng dùng cái việc đi du học nó như kiểu một cái phương tiện để mà mình uh, xây dựng một cái sự nghiệp nó vững vàng ở Việt Nam thì đấy là một cái từ đầu mình đã muốn thế và sau này mình vẫn theo thì cũng may may là kiểu cái định hướng nó nó thơ nào ok tức là kiểu mình cũng không chưa ngày nào mình hối hận về cái việc về uh, còn extrinsic thì nó nhiều lý do ngoại cảnh tức là kiểu đợt đấy là uh, uh, đợt đấy thì hiếu cũng cũng thử tìm một số cái internship một số cái cơ hội thực tập ở các công ty ở ở châu âu bao gồm là cả ở phần lan lẫn các nơi khác uh, tuy nhiên ừ. là kiểu tại vì ngành hiếu học ấy nó là nó là business nó là kinh doanh nên là khi mà mình đi thực tập mình sẽ thực tập ở vị trí như kiểu là sale hoặc marketing gì đó đúng không thì những cái vị trí đấy ấy, nó lại cần cái sự hiểu uh, về thị trường bản địa cũng như là nó lại cần một cái kỹ năng giao tiếp mà bằng ngôn ngữ bản địa đúng không ví dụ ở ở Đức thì nó sẽ cởi mở hơn một chút ở những thành phố lớn uh, nhưng mà kiểu ví dụ ở Phần Lan ấy thì nó rất là khó tại vì là kiểu uh, mọi người đấy đều nói tiếng Anh nói tiếng Anh rất là tốt nhưng mà kiểu vì Phần Lan là tiếng mẹ đẻ nên họ dùng tiếng mẹ đẻ thứ hai là kiểu những cái khách hàng lớn tuổi các thứ họ cũng họ open lắm với việc trao đổi với một cái người ví dụ đi một sales person ấy mà chỉ nói được tiếng anh đấy, họ vẫn muốn là kiểu dùng cái ngôn ngữ bản địa thì bản thân cái việc hiểu thị trường bản địa và cái uh, cái khả năng giao tiếp với khách hàng hoặc là ví dụ làm marketing thì sẽ có những yếu tố như kiểu là mình sản xuất nội dung mình viết content các thứ bằng cái tiếng bản địa thì nó nó đã khó hơn rồi đấy, nên là bản thân là khi mà mình tham gia thị trường lao động bên đấy cái cái sự bất lợi của mình nó rất là lớn so với một bạn bản địa uh, nó sẽ khác với những ừ. ngành nó technical hơn một chút ví dụ như là IT hoặc hoặc là tài chính thì có có thể là cái cái bộ kỹ năng của mình nó đủ và nó quan trọng và cái bộ kỹ năng đấy ở bản địa lại thiếu đấy. còn với những bạn mà học những ngành như kiểu là chung chung như kiểu là kinh tế này hoặc là uh, truyền thông hoặc là đối ngoại hoặc là là, là kinh doanh đấy thì bản thân hiếu cảm thấy là nó sẽ khó khăn hơn để tìm những cái cơ hội ở bên đấy à, sau rồi hiếu cũng thử một số các quốc gia khác ví dụ như là đức đấy thì nếu mà đức thì lại có những cái vấn đề nó rất là nhỏ nhỏ như kiểu là kiểu visa sponsorship đúng không tại vì mình sang đấy thì mình ừ. cần một cái visa nhất định và liệu người ta có sponsor cho mình không hoặc là sang uk cũng thế đấy thì phần lớn là cũng chả ai muốn sponsor cho một cái bạn thực tập làm chỉ có mấy tháng cả đấy còn uh, về xong rồi sang một cái chỗ khác để làm thì lại phải tìm lại về kiểu chỗ ở này kia nói chung là cũng nhiều cái nó nó nó mệt khi mà tham gia thị trường lao động ở đây mặc dù là về mặt chuẩn bị cho các bạn học sinh sinh viên tham gia thị trường lao động thì mình thấy là các trường đại học ở châu Âu làm rất là tốt Đấy, kiểu có những cái mà họ kỹ năng họ hướng dẫn cho mình mà bây giờ mình vẫn dùng rất là nhiều ví dụ như là kỹ năng viết CV này kỹ năng lập một ừ. cái LinkedIn và network với người ta online trên LinkedIn đấy đấy xong rồi kiểu uh, những kỹ năng như kiểu là giao tiếp uh, ờ, làm việc nhóm viết email <laughs> những kỹ năng rất cơ bản thì mình lại thấy các đại học bên này họ họ chuẩn bị cho mình rất là tốt nhưng mà bản thân cái cấu trúc của thị trường lao động ấy <laughs> thì nó lại không có lợi lắm cho cho các bạn uh, sinh viên ngoại quốc ít nhất là từ góc nhìn của mình ở Phần Lan Hằng có thể bổ sung góc nhìn từ Đức ừ. nó sẽ ừ. hơi khác một xíu nhưng mà bản thân mình thấy thế là kiểu nó không khó lắm để mình quyết định là mình về uh, và mình bắt đầu cái sự nghiệp ở Việt Nam ừ. thế thế trong quá trình 3 năm thì nó cũng không ngắn mà nó cũng không quá không có quá dài ấy thì hiếu thấy là trong cái 3 năm đấy thì cái điều mà lớn nhất cũng như là điều mà cái điều lớn nhất mà hiếu học được là gì uh, rằng việc xây dựng cuộc sống của mình uh, một cách tự lập 100% ấy nó cực kỳ khó tức là mình thường không nhận ra là mình đang phụ thuộc nhiều vào những cái đã có sẵn xung quanh mình như thế nào à, ví dụ như là ừ. gia đình này à, bạn bè này à, trường lớp này hoặc là những cái lợi thế về mặt tham gia vào thị trường việc làm các thứ khi mà mình sang một cái nơi hoàn toàn mới ấy, là mình gần như là kiểu bắt đầu từ một con số không và mình trước giờ mình nghĩ về nó một cách rất là đơn giản tại vì bản thân mình không phải là người cầu toàn tức là mình nghĩ là kiểu đúng nghĩa là kiểu chỉ cần một cái đệm là mình có thể sống được kiểu đấy <laughs> mình rất là đơn giản là con trai nữa này kia và trước giờ cũng khá là độc lập tức là kiểu uh, mình cũng không phải gọi là quá phụ thuộc vào gia đình trong quá nhiều câu chuyện ví dụ là đi học thì mình cũng tự tìm chỗ học phương tiện các thứ mình chủ động đúng không uh, xong rồi uh, cũng có khả năng kiếm được tiền từ sớm đấy cũng không phải phụ thuộc nhiều vào gia đình tuy nhiên là kiểu kể cả như thế mình mới nhận ra là mình vẫn thiếu rất là nhiều kỹ năng mình phải thiếu 50 ừ. 60 phần trăm bộ kỹ năng để mà xây dựng được một cái cuộc sống cá nhân ví dụ như các bạn mà kiểu um, các bạn ở tỉnh các bạn lên thành phố học học đại học thì ít ra các bạn còn đã đã có những cái trải nghiệm nhất định trong việc là kiểu đến một thành phố mới xong rồi thích nghi xong rồi tìm tìm nhà hoặc là tìm chỗ nào để thuê xong rồi kiểu uh, tự nấu ăn các thứ này kia còn bản thân mình là kiểu hoàn toàn không luôn đấy mà phần lớn những cái bạn mà đi du học ấy nói thật là cũng phải cũng cũng sẽ trong hoàn cảnh giống mình thôi đúng không tại vì thường là những người đi du học uh, uh, thường là kiểu bố mẹ các bạn cũng ở tầng lớp trung lưu trở lên thì có có một cái thu nhập ổn định để mà cho tạo điều kiện cho các bạn đi du học bên này thì nhà mình cũng không quá khá giả nhưng mà ít nhất là bố mẹ mình cũng có công việc ổn định uh, để để mà hỗ trợ mình trong cái công việc về mặt tài chính trong việc đi du học thì kiểu phần lớn mọi người background nó sẽ giống giống mình và chính cái background đấy nó nó nó giết mình rất là nhiều <laughs> trong việc là xây dựng một cuộc sống mới và mình rất dễ rơi vào khủng hoảng mình thấy thế tại vì những cái kỹ năng đúng là những kỹ năng tối thiểu như kiểu là uh, giặt quần áo này đấy uh, xong rồi ờ, nấu ăn này xong rồi uh, kiểu uh, dọn dẹp nhà cửa này uh, hoặc là đi mua và chọn nội thất hoặc là đánh giá một cái nhà cho thuê thế nào là một cái nơi sống nó phù hợp với mình tức là tất cả những cái đấy mình còn chưa chuẩn bị về mặt tinh thần để nghĩ đến nó ấy. Tức là kiểu mình đâu bao giờ ừ. nghĩ là mình đâu bao giờ nghĩ là kiểu mình muốn ngôi nhà lý tưởng như nào đúng không? là mình mình nếu có không gian riêng mình sẽ trang trí nó như nào? có khi mình chỉ nghĩ là kiểu mình sẽ vứt đồ bừa bạc ra bừa bãi ra đấy xong rồi thế nào cũng được nhưng mà bản thân lúc mình làm thử làm thế thì mình thấy rất là khó chịu đúng không tại vì nó là không gian sống của mình đấy ờ, xong rồi nó có rất là nhiều thứ nữa xong rồi kiểu phải tức là ở nhà thì mình rất là có rất là nhiều cái outlet mỗi khi mình bị stress hoặc là mình gặp vấn đề gì đấy trong cuộc sống đúng không ví dụ mình rủ bạn đi nhậu hoặc là đi cà phê để giải tỏa hoặc là thôi anh em ờ, chị em chúng ta đi chơi một cái môn thể thao gì đấy mới ví dụ như là bắn cung xong rồi đua xe gì đấy cho nó giải tỏa bớt đi đúng không nhưng mà hoàn toàn ở bên này là mình phải vượt qua các khó khăn bằng cái sức mạnh nội tại của mình đấy ừ. và cái việc đấy nó vừa tốt nó vừa không không dễ ở giai đoạn đầu với một người chưa chưa làm việc đấy bao giờ đúng không? thì mình cảm thấy là nó giúp mình trưởng thành lên rất là nhiều thì bản thân nó gói gọn lại trong từ là kiểu hai từ là kiểu independence này autonomy này đúng không tóm lại là mình làm nào để mình xây dựng được một cuộc sống nó nó hoàn toàn xuất phát và kết thúc ở bản thân mình à, tại vì ở Việt Nam thì kiểu ờ, cái văn hóa hoặc là ở các nước Á à, Đông nói chung thì cái văn hóa chung nó vẫn là collectivism tức là kiểu ừ. mọi người vì nhau đúng không kiểu đại, Đó, đại cộng đồng làng xã đấy cộng đồng ừ, làng xã văn hóa làng xã, xã. Ừ. Đấy, mọi người và mọi người đánh giá cao cái việc mình phụ thuộc vào người khác và người khác cũng phụ thuộc vào mình đấy thì cái đấy cũng tốt thôi mà mình không nói cái nào tốt hơn cái nào tốt hơn individualism của của phương tây thì nó có nhiều cái nó tạo ra sự cô đơn và sự cực đoan đúng không nhưng mà kiểu tóm lại là việc mình được trải nghiệm uh, và phát triển bản thân ở cả hai cái dimension của văn hóa như thế nó làm cho mình trở thành một con người nó toàn diện hơn còn chắc chắn mình chắc chắn luôn là về mặt giáo dục và về mặt kỹ năng thì kiểu đi du học chắc chắn nó có những cái rất là tốt cho mình nhưng mà đồng thời mình cũng có những cái tốt nếu mà mình học ở Việt Nam đúng không? Mình cảm ừ. thấy là nếu học ở Việt Nam thì kiểu mình được phát triển cái sự quan sát uh, thực tế ở thị trường này, mình được trải nghiệm một cái nền kinh tế nó đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với những nước đã phát triển rồi và mình cũng có network mình cũng có những người quen này kia những mối quan hệ mình xây dựng được ở thời gian đại học hoặc là uh, thông qua thời gian trước đó của mình để mình có một cái bàn đạp tốt hơn để bắt đầu sự nghiệp sau này Đấy, còn đương nhiên là sẽ có những cái về khoa học về cơ sở vật chất uh, của phương tây nó sẽ nó sẽ ưu việt hơn ừ. thì không thể nói về mặt giáo dục là cái nào nó tốt hẳn hơn cái nào với góc độ là xây dựng sự nghiệp sau này mình cảm thấy thế tuy nhiên là cái mặt character building cái mặt xây dựng tính cách thì mình khá chắc là kiểu uh, đi học nó nó giúp cho mình rất là nhiều tại vì mình phải trở nên resourceful hơn mình phải trở nên uh, sáng tạo hơn với những gì mình có ừ. và đồng thời mình trở nên mạnh mẽ hơn thế có cái gì mà mình nghĩ là ôi nếu như biết thế thì đã không chọn Phần Lan không <laughs> biết thế đã không chọn Phần Lan uh, thật ra thật ra bản thân bản thân mình nghĩ lại thì cũng không hiểu là tại sao mình lại, lại, lại, lại thích Phần Lan thế tức là kiểu về mặt tính cách là hoàn toàn không hợp là hoàn toàn rất là trái ngược cái cái cái chỗ đấy thì cái cái đất nước đấy thì rất là tuyệt vời cho những người uh, hướng nội tại vì họ sẽ có rất là nhiều thời gian để <laughs> dành cho bản thân và rất là thế nhưng mà warning trước là kể cả những người hướng nội ấy, có khi sang đây vẫn cảm thấy hóa ra mình không không hướng nội đến thế kiểu ý là <laughs> mình sẽ thấy rất là vẫn rất có thể rất là bị ảnh hưởng rất là buồn đấy, bởi tất cả những thứ thế là xung quanh nhưng mà uh, để nói về một thứ mà đáng lẽ không không không chọn Phần Lan thì uh, có lẽ là kiểu về mặt uh, thành phố là thành phố tại vì uh, đợt đấy chỉ chọn mình chỉ chọn trường thôi chứ không để tâm lắm là nó ở cái nơi như nào thì kiểu ừ. mình cũng không không không tìm hiểu sâu về cái nơi mà mình sẽ sẽ đến và ở và cuối cùng thì mình ở một cái nơi mà một cái cái thị trấn nhỏ nó rất là bé chứ không phải ở Helsinki hay là những, những thành phố lớn khác uh, Tampere vân vân thì ở ở một cái chỗ rất là bé và kiểu chỗ đấy thì kiểu absolutely là không có gì cả tức là kiểu ừ. uh, nó chỉ có ba cái siêu thị nó có một cái McDonald's nó có chắc vài chục nghìn người chắc bằng nửa quận Đống Đa Hà Nội và kiểu uh, uh, mọi người thì rất là già tức là dân số ở đấy rất là già tại vì dân số xong rồi campus nó cũng bé uh, và số lượng sinh viên ở đấy thì cũng không nhiều thì mình bị lỡ cái nói tóm lại là mình cảm thấy là các bạn học ở Việt Nam thì lại có một cái lợi về mặt network tức là ví dụ là các bạn uh, nếu nếu ở Việt Nam mình sẽ học ngoại giao hoặc là ngoại thương tức là đợt đấy cũng thi và đủ điểm để vào hai cái trường đấy thì kiểu mình cảm thấy là các bạn ở hai trường đấy Việt Nam ấy thì các bạn tham gia rất là nhiều hoạt động các bạn có cơ hội tham gia ừ. rất nhiều hoạt động rất năng động và đồng thời cái network của các bạn ấy, ấy uh, những mối quan hệ các bạn ấy xây dựng được trong cái thời gian làm sinh viên thì nó rất là có lợi nó rất là có lợi sau này đúng không tại vì các bạn sau này sẽ lập nghiệp ở Việt Nam các bạn sẽ kinh doanh ở thị trường Việt Nam và kiểu uh, những cái network nó sẽ tạo giá trị rất là nhiều theo cách này hoặc cách kia đúng không còn khi mình đi du học mà mình cũng không ở thành phố lớn mình chọn một trường nó um, không quá trường của mình thì tốt nhưng mà cái campus của mình bé và uh, cái thành phố đấy cái thị trấn đấy gần như nó không có gì cả thì gần như là mình mất hết network tức là về Việt Nam mình xây dựng lại cái network của mình từ số 0 đấy tại vì mình cấp 3 thì mình học chuyên Anh của trường Hà Nội Amsterdam thì kiểu đấy cũng là một network tốt nhưng mà kiểu các bạn ấy đi mỹ hết rồi <laughs> và các bạn ấy ở lại thì kiểu <laughs> mình mình về Việt Nam là mình gần như là cũng không có ai ngoại trừ một số bạn bè thân thiết từ hồi cấp 1, cấp 2 thì không nói còn gần như là các mối quan hệ trong sự nghiệp và mối quan hệ kinh doanh sau này mình mình tự xây dựng lại thì có số không uh, thì đấy cũng là một cái mà mình cảm thấy là kiểu nếu mà có gì đó để nói là mình mình sẽ chọn lại thì đấy là một cái mình sẽ sẽ cân nhắc uh, Ừ. nhưng mà hoàn toàn nó không không đánh đổi được những cái mà mình đã học được cả về mặt uh, kiến thức kỹ năng cũng như là cái tính cách của mình trong trong suốt 3 năm mặc dù nó không quá dài đó uh, mình ở nước ngoài mình trải nghiệm cuộc sống nó, nó tự lập và nó đặc biệt tóm lại là nó đáng nhớ thế thôi thì mình sẽ không đánh ừ. đổi đó hmm. Ờ, cảm cảm ơn Hiếu đã nói ra cái đấy tại vì tôi cũng thấy đúng là cái nơi mình học nó cũng quyết định rất là nhiều phần đấy về Đúng. phần văn hóa và phần hòa đồng vì có những cái vùng ở Đức là cái vùng mà hầu hết các bạn sinh viên quốc tế là sinh viên Việt Nam thế nên các bạn ừ. ấy sẽ dễ để mà có cái cái connection hơn là mọi người gặp nhau mọi người rủ nhau đi đi ăn đi chơi hay thậm chí là ở nhà nấu nướng các thứ ấy cũng rất là vui nhưng mà có những Ừm. thành phố ngày xưa tự chọn thành phố rất là biệt lập không hiểu sao ngày xưa mình chọn cái thành phố ấy nó không có một cái gì cả và đi đâu cũng đi bộ được ấy à, từ nhà đi ra ga là đi bộ chỉ 20 phút là đến nơi thôi cả một cái thành phố nó bé tí bé tẹo trường của tớ ừ. bao gồm cả sinh viên uh, quốc tế lẫn sinh viên đức cả bachelor lẫn master mà có 2.000 người là ừ. phải biết nó bé đến đến mức độ như thế nào <laughs> rồi chỉ có 2.000 người còn không bằng không bằng cấp 3 của mình luôn đấy <laughs> cấp ba của mình nguyên một cái cấp ba đã nhiều hơn như thế rồi đấy đấy là cái rất là quan trọng thì một cái câu hỏi gần cuối mà mà tớ hay thích hỏi mọi người là nếu như mà bây giờ được nói một điều với chính bản thân mình sau 3 năm của Hiếu học ở châu Âu và hiện tại đã quay trở về Việt Nam thì Hiếu sẽ nói gì với bản thân mình? Ừ. Đấy là một câu hỏi ờ, khá là khá là hay. Uh, Hiếu sẽ nhắc bản thân là không gì quan trọng hơn chính mình tức là kiểu um, trước thì kiểu mình hay có thói quen là kiểu thật ra mình nghĩ là bây giờ kể cả những bạn trẻ tầm tuổi mình với hàng bây giờ thì vẫn vẫn đang trong cái giai đoạn đấy tức là mình mình xây dựng và cấu trúc cuộc sống dựa trên những gì xung quanh tức là mình gắn bản thân với quá nhiều thứ ấy và mình không ừ. không dám buông bỏ và cái sự không dám buông bỏ đấy nó làm cho mình phần nào thiếu đi tự do ờ, ví dụ như kiểu mình gắn bản thân với một cái mục tiêu là tôi phải có cái này tiền chẳng hạn này hoặc là tôi phải có tài sản như này này hoặc là tôi phải mua được cái nhà để tôi lấy vợ <laughs> nếu mà con trai xong rồi tôi phải chăm lo bố mẹ đấy những cái hằng cũng đã nói ra trong suốt cái buổi này thì kiểu uh, xong rồi bạn bè tôi phải như này tôi phải gặp chúng nó xong rồi tôi tham gia hoạt động này hoạt động kia rồi tôi đi làm thì đồng nghiệp phải như này đúng không tức là kiểu uh, mình hay có thói quen bởi vì cái nền văn hóa nó xuất phát từ tính cộng đồng tính collectivism và cái tính nhìn trước nó sau là kiểu mình phải phải để tâm xem là người khác nghĩ gì về mình hoặc là cái hình ảnh của mình trong mắt xã hội và cộng đồng và những người xung quanh nó như thế nào nên là vô hình chung mình gắn bản thân với quá nhiều thứ ấy. và nó lại càng làm cho mình bị bị stress đấy nó làm cho mình bị burnout và nó làm cho mình kiểu không chuyên vào một thứ gì đấy để mọi thứ nó thật sự để để mình bứt phá ví dụ kiểu mình không dám vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để mình tập trung vào sự nghiệp chẳng hạn và mình không dám vứt bỏ hết mọi thứ để mình tập trung vào Ờ, cái con đường học vấn của mình và mình luôn luôn đâu đó mình phải mình phải quan tâm mình phải nhìn trước vào sau mình phải nghĩ về một cái gì đấy thì cái cái cái lớn nhất mà mình nhắc bản thân về cái thời điểm đấy uh, là cái sự cái sự tập trung vào chính mình là kiểu cuối cùng thì sau suốt gần này năm dù là đi du học hay về đây thì kiểu mọi thứ xung quanh mình thay đổi rất là nhiều bạn bè cũng thay đổi thậm chí gia đình cũng có những cái thay đổi tức là có thể không thay đổi về con người nhưng thay đổi về tính chất thay đổi về uh, mối quan hệ mọi người với nhau vân vân nhưng mà ừ. cái hằng số duy nhất trong cuộc đời mình nó vẫn là chính bản thân mình và uh, cái cảm xúc của mình cũng như là cái sự phát triển của mình nó luôn luôn đi lên đúng không còn những người khác hoặc là những thứ khác xung quanh mình hoàn toàn có thể thay đổi và đôi khi mình mình mới nhận ra là kiểu mình mình tách hẳn mình ra khỏi cuộc sống ở đây mà mình sang bên kia một thời gian thì mình nhận thấy là những cái gì mà nó thật sự quan trọng ấy thì nó vẫn sẽ luôn ở đó đúng không? nó vẫn sẽ luôn ở đó ví dụ như những người bạn mà kiểu mình biến mất tầm 3 năm ờ, ở nước ngoài xong rồi 3 năm nữa mình chỉ tập trung xây dựng sự nghiệp ờ, bản thân câu chuyện của mình là thế nhưng mà quay lại tức là tổng cộng nó phải năm sáu năm không nói chuyện gì với nhau đúng không nhưng mà khi mà mình connect lại mình nói chuyện lại thì nó vẫn thân như như ngày đầu đấy còn có những người mà kiểu lúc đó thì mình nghĩ là rất thân đúng không nhưng mà xong rồi cuối cùng thì ờ, đến một cái thời điểm nào đấy tự dưng mình lại cảm thấy là quá khác biệt hoặc là mình nhận ra là mình cũng không quan trọng đến thế với họ thì mình cũng cũng ờ, không có họ trong cuộc đời nữa đấy thì ừ. thì khi khi mà chỉ ở đây ấy, thì mình hay bị cái cái cái thói quen là kiểu mình xây dựng cuộc sống của mình uh, xung quanh người khác và một phần cái thói quen đó nó kiểu nó bị mang theo mình sang bên kia nó cũng sẽ giống như câu chuyện hàng nói là kiểu bố mẹ chỉ nói một câu cố gắng lên con mà ở bên kia mình cảm thấy bao nhiêu áp lực đúng không mình, tại vì mình gắn mình với rất nhiều thứ bao gồm um, trách nhiệm này uh, áp lực này vai trò này xong rồi những cái mình cảm thấy là mình phải mình đã đi này rồi mình lại phải sau này mình lại phải làm được cái gì đấy cho nó xứng đáng đúng không thì thật ra là khi mà mình bỏ hết những cái đấy đi và mình tập trung vào cái hiện tại thì mình lại cảm thấy là cái quá thời gian bên đấy nó nó tích cực và nó có ý nghĩa và mỗi cái trải nghiệm của mình đều là một trải nghiệm mới và mình nên hấp thụ từ nó thay vì là kiểu mình uh, mình mình né tránh mình bao bọc bản thân hoặc là mình để cho mình rơi vào trạng thái nó nó quá tiêu cực thì mình cảm thấy là như thế tức là kiểu sẽ luôn khuyên bản thân lại trong bất cứ hoàn cảnh nào là kiểu tập trung vào chính mình và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn đấy thì kiểu với một cái cái tư duy như thế thì mình nghĩ là đi du học hay là uh, kiểu đổi chỗ ở hay là bị đuổi việc hay là bất kỳ một cái khó khăn gì trong trong cuộc sống ấy thì mình sẽ vượt qua nó một cách nhẹ nhàng còn nếu không ấy thì kiểu khi gắn mình với quá nhiều thứ và khi để cái thói quen này nó ảnh hưởng đến mình về mặt cảm xúc ấy, thì một cái vấn đề nhỏ nó cũng thành lớn đúng không hoặc là một cái hoàn cảnh nào dù nó bình thường với người khác nó cũng trở nên khó khăn với mình đấy là nếu nếu, nếu mình để cái cái thói quen xấu kia nó nó tiếp diễn đấy thì kiểu uh, đấy đấy đấy có lẽ là cái cái bài học lớn nhất mà nó giúp mình mình đánh giá tự đánh giá bản thân là kiểu mình trưởng thành hơn so với Ờ, phần lớn các bạn cùng cùng trang lứa có lẽ là vì ừ. vì mấy cái năm đi du học này có lẽ là hằng cũng cũng cảm thấy thế ờ, thì mình cũng mong là kiểu uh, những bạn mà sắp sắp dấn thân vào con đường này các bạn cũng có thể một số bạn có thể nghe cái này và các bạn có thể reflect lại chính bản thân mình uh, và chuẩn bị uh, tinh thần nó nó tốt hơn cho những gì sắp đến tại vì khó khăn thì chắc chắn nó sẽ khó khăn đúng không nhưng mà bản thân mình mặc lên mình một cái bộ giáp như nào nó sẽ quyết định việc cái trận chiến của mình nó sẽ nó sẽ diễn ra theo cách cách nào trong trong 3 hoặc 4 năm sắp tới ừ. ừ. Rồi cảm ơn Hiếu cũng nói đến cái ý mà Hằng định hỏi là nếu như mà có thể khuyên được các bạn mà chuẩn bị đi du học hay là đang mong muốn được đi nước ngoài Hiếu cũng đã nói là chuẩn bị một cái hành trang thì đúng là trong cái quá trình mà mình chia sẻ với nhau thì Hằng thấy là thành thật với chính bản thân mình và thành thật với những cảm xúc của mình nó rất là quan trọng tại vì khi mà đúng là không còn ai thì chỉ còn mình á và ừ. mình phải mình phải cảm thấy là ừ mình buồn thì cũng được mình có thể cảm thấy áp lực nhưng mà mình phải thành thật với bản thân mình ấy bởi vì nếu như mà ừ. mình cứ luôn tự nói với chính mình là không sao đâu không sao đâu trong khi thì mình ví dụ như hiếu là có vừa cả có full time job remote ừ. này rồi là vừa đi học này rồi là vừa phải làm những công việc khác thì nó nó rất là quá tải ấy thì mình ừ. có thể là thành thật với bản thân rồi là mình mình nhìn nhận được là những cái cảm xúc của mình đang mang lại là gì và thật ra là mình nên tìm hiểu xem là cái gì nó ở đằng sau cái cảm xúc đấy ấy, và vì sao mình đang có cái cảm xúc này và thực sự là bản thân mình muốn gì bản thân mình là ai hay là bản thân mình thực sự làm tốt điều gì ấy bởi vì hằng thấy là những cái bạn mà đi dọc học châu âu này, này có một cái tạm gọi là được hơn là mọi người thực sự tập trung vào bản thân mọi người như hiếu nói bởi vì ở ngoài kia thì mọi người mọi người cũng có thể biết mình đấy nhưng mà mọi người không biết được chính xác mình là ai và mình giỏi cái gì mình tốt cái gì thì thôi mình cứ phải tự phải tự đi trên cái con đường đấy một mình trước đã <laughs> rồi mình hiểu bản thân mình rồi mình mới có thể kết nối được với thế giới đó ừ. thì đấy cũng là cái thứ mà hằng hằng cũng luôn nghĩ và đấy cũng là một cái lý do mà vì sao mà mình chọn làm cái postcard này không biết là có một cái lời nào cuối cùng hiếu muốn gửi đến những cái bạn mà đang chuẩn bị đi nước ngoài hay là đang ở nước ngoài rồi không ừ. ờ, thực ra thì có có hai cái ý mà nhờ hàng nói thì thì hiếu cũng muốn gửi gắm nốt đến các bạn thứ nhất là kiểu uh, hằng cũng cũng có hỏi được, lúc nãy cũng có hỏi về kiểu câu chuyện con trai con gái nó khác với nhau thì uh, mình cảm thấy là dưới góc độ của một bạn nam ấy tại vì mình Ờ, cả cử nhân và thạc sĩ thì mình đều học về mình học ờ, về gender study rất là nhiều nên là ừ. kiểu ừ. mình biết là ờ, đương nhiên đương nhiên là là con gái sẽ sẽ chịu rất là nhiều thiệt thòi trong bất cứ hoàn cảnh nào nhưng mà cái cũng các bạn nam ấy các bạn ấy cũng rất là thường hay gặp một cái vấn đề và không phải các bạn nam đâu mà kể cả đàn ông sau này nói chung đều gặp một cái vấn đề rất là lớn về về cái khả năng và cái kỹ năng uh, chia sẻ và bộc lộ về những cái cảm xúc tiêu cực trạng thái cảm xúc tiêu cực mà mình đang trải qua thì đấy phần nếu mà hiểu nhớ không nhầm thì phải hơn 2 phần 3 hoặc là gần 2 phần 3 những vụ tự tử trên thế giới là là đàn ông tự tử chưa hỏi phụ nữ đấy ừ. tại vì kiểu đàn ông cái cơ chế của họ là kiểu họ được dạy là kiểu phải phải cứng rắn lên đấy Đấy, tiếng Anh thì nó có luôn từ rất là nguy hiểm nó gọi là men up tức là kiểu mày phải đàn ông lên <laughs> thì kiểu đàn ông là gắn liền luôn với khái niệm là kiểu phải tough it out phải kiểu chịu đựng phải kiểu gồng mình và kiểu mọi khó khăn nó đều nên không quá lớn và cũng chả có gì đáng để phản nàn nếu bạn phản nàn là bạn yếu đấy thì kiểu ờ, đàn ông hay bị gắn với cái khái niệm là phải mạnh mẽ nhưng mà cái sức mạnh mẽ này đôi khi nó độc hại đúng không nó độc hại khi mà nó không được chia sẻ nó không có lối thoát hoặc là kiểu bản thân mình không nói được ra cái việc đấy với ai và mình cũng chả biết làm thế nào để bước tiếp để nó đỡ hơn thì mình cứ như kiểu mang theo nó như kiểu một cái gông xích ấy và đến một cái thời điểm nào đấy tự dưng nó không chịu được nữa thì những điều thật sự không tốt uh, những hậu quả không lường được nó có thể xảy ra thế nên là kiểu các bạn nói chung và các bạn nam nói riêng thì mình nghĩ là trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống thì mình uh, cần open up mình cần mở cái nút chai của mình ra và mình không xấu hổ với cảm xúc của mình không bao giờ xấu hổ với bất kỳ loại cảm xúc nào của mình và thẳng thắn đối mặt với nó như thể nó là một điều rất là bình thường trong cuộc sống đúng không nếu mà mình vui thì mình rất là thẳng thắn chấp nhận cái niềm vui đấy <laughs> thế thì khi mà mình buồn và khó khăn thì tại sao không chấp nhận những cảm xúc đấy đúng không và cho nó một cơ hội để nó trở nên tốt hơn thì kiểu mình có thể chia sẻ với mọi người mình có thể viết ra mình có thể nói ra mình có thể làm một cái podcast như này whatever uh, nhưng mà mình phải chấp trước cái, cái cái điều đầu tiên để vượt qua được khó khăn về cảm xúc là phải cởi mở và chấp nhận nó uh, có thể mình không đối thoại với ai nhưng ít nhất mình phải đối thoại với mình về cái câu chuyện đấy để mình tìm đến một cái giải pháp chứ kiểu phần lớn mọi người với cái định nghĩa chung của việc phải cứng rắn lên là mình còn đóng cả cái cuộc hội thoại với bạn chính bản thân mình cơ về mặt cảm xúc nên là nó sẽ rất là khó hiểu đặc biệt là các bạn nào các bạn sẽ sẽ có cái xu hướng đấy ờ, tại vì các bạn phải gánh vác quá nhiều ờ, những thứ mà mọi người gán cho các bạn nó cũng nhiều đấy thì kiểu hãy cố gắng và kiểu vượt qua thứ hai là kiểu cũng cùng một cái câu chuyện đấy thì và cũng cùng cái cái mà nãy mình nói về câu chuyện là mình mình bớt áp lực cho bản thân và mình lược bỏ ờ, bớt những thứ gì nó không cần thiết để mình có thể tự do hơn thì kiểu uh, đôi khi mình phải chấp nhận sự thật là toàn bộ cái cái sự vụ đi du học này nó không hợp với mình <laughs> và kiểu không có cách nào nó work được ấy thì lúc đấy mình sẵn sàng kiểu bỏ là bỏ hẳn đấy tức là kiểu mình phải nghĩ mình phải nghĩ đến đến cái mức độ đấy nữa cơ tại vì kiểu hồi trước hiếu mở cái ờ, khoảng ba năm trước hiếu mở uh, một cái công ty về truyền thông với một người bạn rất thân từ hồi cấp 3 thì kiểu um, cái đợt đấy là cái đợt trước đấy là bạn ấy vẫn đang du học ở Mỹ và kiểu cũng gặp rất là nhiều vấn đề uh, trong cuộc sống uh, kiểu ngành học thì cũng không hợp xong rồi kiểu uh, cuộc sống bên này cũng khó khăn cũng gặp hết những vấn đề y hệt như như mình gặp nhưng mà cái khác ở chỗ là kiểu um, gần như là cái lối ra nó nó không có và kiểu hoàn toàn ừ. cảm thấy là nó rất là hoàn cảnh nó rất là tệ rồi nó không thể vượt qua nổi và cả về mặt tinh thần lẫn mặt thể xác của bạn chịu rất là nhiều những cái tổn thương thì kiểu lúc đấy thì kiểu mình cũng chia sẻ rất là nhiều hiếu cũng chia sẻ với bạn rất là nhiều mình hiểu bạn hiếu cũng nói với bạn là kiểu uh, nếu mà nó đã không work thì mình cắt nó <laughs> và mình về xây dựng lại một cuộc sống mới ở việt nam Ờ, chúng ta có thể khởi nghiệp cùng nhau <laughs> đấy là cái câu chuyện sau này dẫn đến việc khởi nghiệp cùng nhau nhưng mà rất nhiều thứ khác xong cái buồn cười ở là kiểu đợt đấy mẹ của bạn nói cũng, cũng nhắn tin cho mình uh, với một cái thông điệp là kiểu uh, hãy khuyên bạn ấy <laughs> cố gắng và ở lại học nốt <laughs> thì mình bảo là vâng ok cháu sẽ làm thế và mình khuyên một cái điều hoàn toàn ngược lại thì kiểu rất là vui là sau này nó nó là một cái lời khuyên đúng tức là bạn về thì bạn xây dựng cuộc sống bạn trở nên happy hơn bạn connect lại được với cái đam mê của bạn ý mà kiểu tại vì bạn ấy đam mê nghệ thuật mà kiểu gần như bên bên bên bên Mỹ thì rất là khó để tiếp cận những cái hình thức nghệ thuật đấy hoặc cách làm nghệ thuật đấy vân vân thì kiểu uh, đến giờ thì cuộc sống vẫn ok đúng không công ty vẫn chạy uh, đam mê mình vẫn theo đuổi được uh, bắt đầu có người thương uh, vẫn chăm sóc được cho gia đình ở gần bố mẹ hơn thì kiểu Ờ, cái duy nhất sẽ sẽ làm cho mình khó đưa ra quyết định như thế là đấy kiểu mình nghĩ là bố mẹ nó bỏ người lớn lấy tiền rồi để cho mình sang xong rồi mình học bao nhiêu apply rất, mất gần năm khó khăn để sang ở đây thì phải cố nó tận 4 năm đấy nhưng mà ai biết được đúng không nhỡ cố quá xong rồi dây đàn nó đứt thì sao <laughs> đấy à. thì kiểu đôi khi dừng lại nó cũng là một lựa chọn tức là mình không cổ suý hẳn việc đấy mỗi người một hoàn cảnh đúng không nhưng mà kiểu uh, mình phải nghĩ được cho bản thân mình đến cái mức độ đấy ấy, thì mình nghĩ là sau này khi mà mình tốt rồi ấy, thì mình mới có thể có đủ sức mạnh để lo được hết cho tất cả những cái thứ mà nó uh, liên đới hoặc ảnh hưởng trực tiếp từ mình đấy. còn nếu mà mình bản thân mình chưa vững thì không nên nghĩ quá nhiều về những cái câu chuyện khác mà hãy giúp cho mình trở nên tốt hơn đã thì đó thì đấy cũng là những cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn Ừm. Cảm ơn Hiếu. Hằng nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều các bạn nam <laughs> cảm thấy biết ơn Hiếu vì đã chia sẻ câu chuyện này. À, thậm ừ. chí là có cả có các bạn nữ thì phải đúng là đúng Đúng là cái lựa chọn mà đi đã khó, cái lựa chọn mà quay về nhiều khi còn khó hơn ấy. Nhưng mà Ừm. cái quan trọng là mình thực sự lắng nghe bản thân và mình nói là mình muốn gì, mình biết gì, tại vì Hằng nghĩ là ở đâu thì cũng có cái tốt, cái xấu hết mình về Việt Nam mà mình hạnh phúc hay là mình ở bên này mình hạnh phúc thì thì nó chẳng có cái gì là sai cả bố mẹ cũng có cái lý của bố mẹ nhưng mà cuộc sống của mình thì mình cứ phải sống cho mình trước đúng rồi, cảm ơn Hiếu rất là nhiều hôm nay đã dành thời gian chia sẻ và Hằng nghĩ là cuộc hội thoại này rất là thú vị và Hằng cũng biết thêm nhiều hơn về các nước Bắc Âu và cũng như là biết thêm về gọi là tâm tư tình cảm của các bạn nam khi đi du học. Ừ. <laughs> là một ví dụ điển hình thôi nhưng mà cũng đúng là là rất là thú vị khi mà biết thêm nhiều. Cảm ơn Hiếu rất là nhiều và hy vọng là mọi người đã có những cái giờ phút thoải mái và đã biết thêm một chút về cuộc sống du học của các nước Bắc Âu. Ờ, cảm ơn Hằng rất nhiều. Ờ, và hy vọng là mình sẽ có cơ hội chia sẻ trong một cái dịp khác ờ, với một chủ đề khác chẳng hạn và cũng mong ừ. cái đóng góp của mình nó đã được value gì đó cho các bạn ờ, đã đang và sẽ dấn thân vào con đường để trong gai nhưng mà cũng rất là rewarding này cảm ơn mọi người à, chắc chắn rồi cảm ơn hiếu các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.